ango wida in ke yu huan nga wi ne si ga na ga wi chung chia zo ni ga ga ne e zo a che no ma ke so yu da ni ga ta so si ma si ma ya ha a che no yu na na ha ni ga gu ne ngue si ga na ga wi chung ria huan ne no wa na ni ge ne ko ngue so ka ngue so ru ku ma jesus ni na ne ka ma jesus ke ni ya ria ngue so ni ga ta a wi ji na na wi ngue so ra ni ga ta ngue so rabí nuguana ruajata maestro dane nem arera nigata gunen hueso gana hueso nigin in hueso ñane niga an huesi nga nigin in huesi ñane niga ne huesi guida ñane ma tane ga kisi haga ka ne ni Andrés ngui tini Simón Pedro ngui go huesi gunen ga mi Juan Nigini con Ruku Ma Jesús can hueso. Niganari sin nenzo, tienenzo, Simón, so Ganari nehiu, ma Mesías. Y no guan nas ma Cristo. ni caso tienenzo, Simón, ganazo, ria ma Jesús. Nigini ah ma Jesús, ria Simón, negata con So mi Simón, ni mi tani conas. ni yigui, kawin sefas, Ni sefas rojata, Pedro. Ango cuida ni cani rua ma Jesús ka área yo Galilea ni ganar i Felipe ni gata con eso ni ko ni jia Felipe wijma sna jonda vexaida juma sna wijia Andrés ga Pedro ni ganar Felipe Natanael ni gata so ganar i nahios ma Jesús ni rojma Nazaret so mi ni José so raji i gachon sa chi Moisés lei ma ta di weda na ka chon ne so ka ta ta khawin ni ka ta natanael ka we ga quê go za wa we rojma nazaret na ní, ní ka ta felipe ka na zo ne gen it hane ni ga gen im a jesus na ni chi natanael ria ni ka ta con eso yu na na go si israelita ta ga wi cả, ni ni ta sa de ga yo no ro ni ma zo ma ni ka ta natanael con em mà jesus ta tanekini re ño ra nani kama Jesús ni gata con eso nga ni gachiga kin Felipe ga na tria ni ga gani inso nga ni ki triki tru igu nani kan Natanel ni gata so rabi so uni ta ni ma ya ni ma are uni rey ni kasun tria yo Israel nani kama Jesús ni gata wenda gata zegini in sini ki triki tru igu ni ra yi dani kujma roat ni ikyo sani dana ni kodo gaza gan it naha ni gata ma Jesus janga ni janga ya ni gata gunan esu ni gini en esu si kana jit ni jata ni gini en esu si gawi ni hankel kunna ke ti ti amaya aha ka ahni jata ni grani ni kana ni ya ne ma ang